Vâng, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh kèo bóng VIP của mình. Thì um, giống như anh em đã thấy mình đã nhận định cho tất cả anh em hai cái trận của tối hôm nay và cái trận của chiều ngày mai đó là trận tình và thằng hôm Wolverhampton. Thì mình sẽ nhận định thêm cho anh em một cái trận à, của thằng uh, Serie A vòng thứ 32 nữa nha anh em. Thì cái trận đấu này cực kỳ hấp dẫn để mình nhận định thêm cho anh em nhiều mã kèo để anh em trong cái trận này để anh em có thể đầu tư mạnh tay trong cái trận này. Đó là trận giữa AS Roma và thằng uh, à, AC Milan ở vị trí cái trận đấu là siêu kinh điển là là cái trận tranh top 4 Serie A nha anh em Trước khi mình vào nhận định cho anh em á thì mình sẽ đi thông tin qua những cái trận trước đó mình đã nhận định cho anh em thì anh em thấy á, mình nhận định rất là nhiều video cho anh em trong mỗi cái video mình nhấn mạnh cho anh em cho những mã kèo phụ cho anh em để anh em có thể đầu tư à, giống như gần cuối mùa giải rồi anh em có chơi ngoài qua thầu qua cò thì bởi vì mình khuyên anh em bữa giờ rất là nhiều anh em về nhắn tin cho mình cứ nói đang chơi ngoài qua thầu qua cò mà thua tha rất là nhiều mình kêu anh em đăng ký trang để anh em chơi cho anh em giảm bớt cái thiệt hại mà anh em thua ở ngoài giống như anh em chơi ở ngoài á, anh anh em chỉ đánh được trên dưới tài xỉu anh em không có đánh được những mã kèo phụ giống như góc thẻ nè thì ờ, anh em cũng biết rồi cuối mùa giải rồi không có thằng nhà cái nào mà nó thả cho anh em ăn nguyên một mùa được hết nó cho anh em ăn đầu mùa thì tới cuối mùa nó cũng sẽ rút lại thôi thì bởi vậy anh em thấy anh em nằm được trên dưới tài xỉu đó nó ra cái mã kèo nhiều khi thằng dưới chấp thằng trên luôn rồi anh em à, biết anh em nằm thằng nào à, bởi vậy mình mới phiên anh em thà anh em chờ kèo được thì anh em chờ kèo nó sẽ thơm cho anh em hơn còn anh em không được thì anh em có thể đánh những cái mã kèo gốc kèo thẻ thì cái tỷ lệ nó ăn cũng giống như cái thằng kèo trên dưới tài xỉu thôi nhiều khi anh em đá cái kèo gốc kèo thẻ anh em còn dễ ăn hơn cái kèo trên dưới tài xỉu nữa thì bởi vậy mình mới phiên anh em chân thành một câu là anh em nên nâng ký trang để anh em chơi một cách hiệu quả nhất còn anh em chơi ngoài qua thầu qua cò đã cái nhà cái nó đang đánh vào tâm lý của anh em là nó đưa ra với cái mã kèo cực kỳ cực kỳ lạ luôn nhưng mà thêm thằng thầu thằng cò nó đưa ra nó kê kèo lên cho anh em nữa anh em còn khó đá thêm nữa bởi vậy anh em thấy à, anh em thua là anh em thua một phần là vì thằng nhà cái đưa kèo phần thứ hai á là vì thằng thầu thằng cò nó kê kèo lên anh em không có thể đánh được những cái mã kèo thơm mà anh em cái kèo nó thành thúi cho anh em luôn bởi vậy anh em mới thua tha rất là nhiều bởi vậy mình khuyên anh em nên đăng ký một cái trang trong video nào mình cũng nói với về cái vấn đề này cho anh em để anh em rút kinh nghiệm mà cái cách anh em đang chơi là rất là sai để anh em thua tha rất là nhiều về nhắn tin cho mình hỏi ừ bữa giờ em đang chơi đâu em chơi ngoài anh chơi qua mấy anh thậu mấy anh cò chơi rồi em ăn lợi lời hay lỗ rồi báo em lỗ bữa giờ banh xác luôn rồi xong đó bởi vậy mình mới khuyên anh em đăng ký một cái trang chơi nó hiệu quả cho anh em và nó hiệu quả cho mình luôn đó giống như anh em quyết định anh em đăng ký chơi chơi trang á, thì anh em cần phải biết là anh em phải có vốn với lại anh em có thêm thẻ ngân hàng thì anh em mới đăng ký trang anh em chơi được anh em có vốn anh em nạp vào giống như vốn anh em hai ba triệu thì anh em nạp vào đêm đó anh em đánh ăn lên 5 triệu anh em rút về 5 triệu qua bữa sau nếu mà anh em thích bỏ vốn vô 2 triệu anh em nạp vô 2 triệu anh em chơi nữa ăn lên bốn năm triệu anh em rút về đó tự quản lý vốn cho nó dễ còn anh em chơi qua thầu qua cò thiếu tới hồi âm âm âm cả đóng vô đó không có tiền trả rồi cái thằng thầu thằng cò lại tới nhà anh em nó đòi cái lúc đó vợ con anh em lại chịu khổ thêm nữa đó thà anh em có 3 triệu anh em nạp vô anh em chơi 3 triệu chơi vậy mà anh em chơi được lâu dài anh em chơi được bền vững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 phân tích cho anh em đang chơi bên ngoài sai trái thôi mình chỉ tóm gọn như đó thôi mình sẽ vào trực tiếp nhận định cho anh em cái trận giữa thằng AS Roma và thằng AC Milan diễn ra vào lúc 23 giờ ngày thứ bảy là ngày 29 tháng 4 thì anh em thấy trên màn hình của anh em là hai đội hình ra sân của hai đội bên phía AS Roma chơi với sơ đồ là 3412 bên phía thằng um, AC Milan vẫn chơi với sơ đồ là 34231 thì anh em thấy đây đó AC Milan vẫn tung với cái đội hình cực kỳ mạnh nha anh em đó là thằng Giroud à, đá chính nè còn um, Belo Belotti bên phía đây thì có Belotti thì anh em thấy hai bên cũng vẫn còn um, đấu bán kết của cúp C1 và cúp C2 thì thằng AC Milan vẫn còn đụng thằng um, Inter Milan trong bán kết cúp C1 nữa nha anh em còn thằng AS Roma vẫn có một trận đá bán kết cúp C2 nữa thì hai thằng này vẫn còn à, nhiều vòng đấu quan trọng nhưng mà cái trận đấu này nếu mà tính theo cái vị trí bảng xếp hạng Serie A thì trận này rất quan trọng với hai thằng này. Thì anh em xem cái vị trí trên bảng xếp hạng đây. Thì hiện tại thằng AC Milan đang có vị trí top 4 trên bảng xếp hạng và có 56 điểm sau 31 vòng đấu. Trong khi đó, thằng AS Roma vẫn có vị trí top 5 vẫn có 56 điểm sau 31 vòng đấu và 14 điểm thì anh em thấy hai thằng này cái hiệu số nó đang ngang bằng nhau luôn anh em nhìn đây đây đó anh em xem thằng đứng top 4 thằng đứng top 5 và hiệu số hai thằng bằng nhau luôn thì anh em thấy cái trận này là cái trận để hai thằng tranh vị trí top 4 đó giống như chung kết để giành cái vị trí top 4 lần mùa sau có thể giữ là cúp C1 đá nữa anh em đó trong khi đó cái thằng du que là được 59 điểm nhưng mà chưa chắc thằng du que đã trụ được cái vị trí top 3 trong khi trận này một lần AC Milan có thể thắng thì sẽ vươn lên 59 điểm hai là AS Roma có thắng thì vươn lên 59 điểm đó anh em thấy quan trọng là cái vấn đề là nó nằm ở đây là cái ba canh cái vị trí này cực kỳ nguy hiểm trong khi đó thằng Inter Milan đang dí theo đích hai thằng này là 54 điểm sau 31 vòng đấu nếu cái trận này hai thằng này nó cầm quà đi hai thằng này nó cầm quà thằng Inter Milan nó thắng trận sau nó sẽ vươn lên cái vị trí top 4 là nó sẽ đá thằng AC Milan và AS Roma xuống luôn đó bởi vậy trong bắt buộc hai thằng này phải có một thằng thắng trong cái trận này thì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 trong cái chuỗi của AC Milan á, thì chỉ có 3 trận thắng thôi anh em 3 trận thắng và hai trận thua trong khi đó hòa hai trận và bị quản hết 3 trận đó anh em thấy nếu mà tính theo cái phong độ của thằng AC Milan thì nó sẽ ngang bằng với cái phong độ của thằng AS Roma thì nói chung á hai cái thằng ông lớn của um, giải Serie A gặp nhau thì cái chuyện mà bàn thắng nhiều thì không phải nói nữa anh em cái điều đó là cái điều đương nhiên rồi giống như cái trận vừa rồi anh em cũng vừa thấy à, cái thằng à, Atalanta với thằng AS Roma nè gặp nhau bàn thắng tới 4 bàn là Atalanta ăn với cái tỷ số là 3-1 hay hai ông lớn gặp nhau lúc nào cũng đôi công rực rỡ để giành được cái vị trí nếu mà có bàn thắng thì nó sẽ nổ tưng bừng còn nó không có thì nó sẽ đứng hình luôn đó quan trọng là như vậy nhưng mà hai thằng này sẽ không có dám thủ hòa trong trận này không thủ hòa trong trận này nha anh em thì anh em giống như mình nói cho anh em là thằng Inter Milan nó can canh me hai này nếu mà vừa thủ hòa một cái là Inter Milan nó sẽ vươn lên cái vị trí top 4 trên bảng xếp hạng liền tại Inter Milan đang có 54 điểm và 17 bàn thắng sau 31 vòng đấu. Trong khi đó hai thằng này nó chỉ có 56 điểm thôi mà sau 31 à, vòng đấu nó chỉ dương được 14 bàn thắng. Đó trong khi đó thằng Inter Milan đang dương bàn thắng nhiều hơn 3 bàn. Hai thằng này nó cầm quà thì cho tỷ số một đều thì hai thằng mỗi thằng nó cũng vẫn cái tỷ số 14 vậy thôi nhưng mà nó 57 điểm trong khi đó thằng Inter Milan nó thắng trận sau thì vẫn 57 điểm mà sau 17 bàn thắng nó sẽ vươn lên vị trí top 4 bởi vì hai thằng bắt buộc phải có một thằng thắng trong trận này đó thì à, còn trong cái lịch sử đối đầu á, thì anh em thấy trong cái lịch sử đối đầu đây trong 4 trận gần nhất luôn thì à, anh em thấy trận gần nhất mà trên lượt đi lượt đi của mùa giải 2022 2023 trên sân nhà của AC Milan thì hai thằng này nó cầm hòa nhau với cái tỷ số là hai đều nè đó anh em thấy chưa trước đó trước đó mùa giải 2021 2022 thì thằng um, AC Milan thắng ở sân nhà với tỷ số là 3-1 nè thằng AC Milan thắng trên sân khách với tỷ số 2-1 AC Milan thắng trên sân khách với tỷ số là 2-1 thì anh em thấy những bàn thắng luôn nghiêng về phía AC Milan không đây anh em thấy trong 4 trận gần nhất AC Milan đã thắng 3 trận nhưng mà anh em thấy hai thằng này gặp nhau ít nhất là ba bàn thắng không đây anh em thấy ba ba bàn là ba bàn là bốn bàn là bốn bàn là đó hai thằng này gặp nhau trận nào cũng nổ tài tưng bừng bởi vì anh em đầu tư mạnh tay cái mã tài trong cái trận này cũng rất là ok thì mình sẽ tiến vào cái phần à, lịch sử cái trận rồi mà gặp trên sân nhà lượt đi á, gặp trên sân nhà AC Milan với tỷ số là hai điều thì anh em thấy cái đội mà ghi bàn đầu tiên á, là cái đội AC Milan đó anh em thấy chưa một không dành cho AC Milan vào phút 30 anh em quan trọng anh em đang để ý thấy cái vấn đề gì không trong cái trận vừa rồi lượt đi trên sân nhà AC Milan thẻ rất là nhiều tới 11 cái thẻ vàng đó anh em thấy 11 cái thẻ vàng chưa à phút thứ hai á phút thứ uh, hiệp thứ hai vào phút thứ 77 thì thằng AC Milan nó nâng tỷ số lên với tỷ số là 2-0 nè xong à, thằng um, AS Roma nó chỉ cần 3 phút để nó nâng gỡ là được cái bàn hòa với cái tỷ số hai đều trong vòng 3 phút từ phút 80 tới phút 9 87 tới phút 90 thôi. Đó, 3 phút để gỡ quà đó anh em thấy quan trọng nó làm như vậy góc trong cái trận đó thì chỉ có 7 quả 4 quả nghiêng về AS Roma và 3 quả nghiêng về AC Milan thì hai thằng này á nó kiểu nó đôi công chính diện thì rất là khó có thể có kèo góc thì bởi vậy mình không khuyên anh em nằm cái mã kèo góc mà anh em có thể đầu tư cái mã kèo cái mã kèo uh, tài trong trận này và cái mã kèo thẻ cái kèo thẻ tại sao mà mình sẽ cập nhật cái kèo thẻ thêm cho anh em trong cái trận này thì mình sẽ tiến vào cái phần tỷ lệ kèo nhà cái đưa ra trong trận này cho anh em xem đây thì um, hai thằng này đang cực kỳ ngang tài ngang sức với nhau và đang đứng vị trí xếp hạng bằng nhau luôn anh em thì nhà cái đưa ra với cái mã kèo là hai thằng này đá đồng và tài xỉu cực kỳ cao là 2.5 đó anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo tài thì giống như mình đã phân tích ở trong cái trận đấu cho anh em trong video này rồi thì hai thằng này gặp nhau từ 3 bàn thắng đổ lên không trong 4 trận gần nhất thì hai thằng này gặp nhau ít nhất là 3 bàn thắng. Anh em có thể đầu tư vào mã tài 2.5. Họ bắt buộc trong trận này phải có một thằng thắng. Nếu mà thằng AC Milan vô trước đi, thằng AS Roma phải bắt buộc phải gỡ. Nếu mà gỡ không được thì AC Milan phải ăn nữa đó. Quan trọng là anh em phải đầu tư mạnh tay vào cái mã tài vào một trận này đó. Thì mình sẽ tiến vào phần chốt kèo cho anh em trong trận này luôn thì mình có chốt trên màn hình cho anh em là năm cái mã kèo để anh em chia ra anh em đầu tư mạnh tay vào cái mã kèo năm cái mã kèo này đây anh em thấy chưa năm cái mã kèo mà mình chốt cho anh em là nó không có mã kèo nào dính dáng đến mã kèo nào quan trọng là chỉ có ba mã kèo chính và hai mã kèo phụ để anh em có thể sang sẻ kèo qua nhiều khi anh em nằm tạ anh anh em nằm AC Milan nè thằng AS Roma nó thua với ăn với cái tỷ số là 2-1 anh em vẫn húp lên vực mà cái kèo xỉu thẻ đó anh em cứ nằm AC Milan đá đồng cho mình thì anh em thấy trong lịch sử AC Milan đã thắng 3 trận trong trong 4 trận là hòa một trận và AC Milan thắng 3 trận tài thì nó đã nổ trong 4 trận gần nhất rồi anh em nằm thêm cái mã tài 2.5 cho mình nữa thẻ thì anh em nằm xỉu thẻ xỉu thẻ hiệp 1 và xỉu thẻ full thẳng xỉu thẻ full trận thì 5.5 xỉu thẻ hiệp 1 thì 2.5 Tại sao mình phiên anh em nên nằm xỉu thẻ mình sẽ phân tích sau Mình sẽ phân tích những cái kèo chính trước cho anh em Đó Kèo tài hiệp 1 thì anh em nằm tài một cho mình Thì hiệp 1 đa số nó có một bàn thắng đến hai bàn thắng Anh em có thể chờ ra sân 10 đến 15 phút kèo tuột xuống 0,75 Anh em vào cái mã tài hiệp 1 là Đó Húp chọn kèo Tỷ lệ cao Tại, nè, tới cái phần thẻ mình phân tích cho anh em Tại sao anh em lại nằm xỉu thẻ trong trận này Anh em cũng biết cái thằng AS Roma và thằng AC Milan hai thằng mỗi thằng còn đã bán kết bán kết cúp C1 và cúp C2 bắt buộc phải tung ra với cái đội hình mạnh nhất nhưng mà đá không thể hai thằng chơi với cái cách điềm đạm nhất từ trước đến nay luôn là đá không có thể để có thể mùa sau trận sau còn có thể đá cúp C1 và C2 được nếu mà đá gắt quá thì có thể xảy ra thẻ đỏ thì nó sẽ trận sau thẻ thiếu một vài trụ cột trong đội hình thì sao đó bởi vậy cái trận này anh em nên nằm nên nằm cái mã xỉu thẻ nguyên trận 5.5 và xỉu thẻ 2.5 đó anh em nằm những hai cái mã xỉu thẻ này cái tỷ lệ anh em húp là 90 phần trăm có thể trong trận này hai thằng này trong trận này nó sẽ đá giữ kẻ với nhau để có thể còn hai trận lớn nữa mà anh em bán kết cúp C2 và bán kết cúp C1 đó quan trọng là hai thằng nó phải giữ kẻ để có thể đấu hai cái hai cái trận cúp đó đó thì đó là năm cái mã kèo mà mình chốt cho tất cả anh em trong cái trận này quan trọng mạnh tay nhất trong cái trận này là anh em nên nằm xỉu thẻ thì tỷ lệ anh em húp sẽ cao hơn trong trận này luôn đó đó là cái phần nhận định của mình cho anh em và phần chốt kèo của mình thì anh em nào đang chơi bên ngoài qua thầu qua cò á mình khuyên anh em đăng ký trang chơi không nói nhiều với anh em về cái vấn đề đó nữa nếu mà anh em muốn đăng ký trang anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cho mình còn anh em nào mà đang chơi ngoài qua thầu qua cò nhắn tin cho mình xin kèo đem ra ngoài đánh thì mình khuyên anh em khỏi cần phải liên hệ cho mình mình không có thời gian đâu mà để mình hướng dẫn anh em cho kèo anh em đem ra ngoài đánh mình còn phải hướng dẫn anh em khác đăng ký trang và đưa anh em khác vào nhóm để anh em khác còn chơi kèo nữa còn đâu phải thời gian nào mình cũng rảnh để mình lên đây mình uh, hướng dẫn anh em mình cho kèo anh em đem ra ngoài đánh anh em có đem lại lợi, lợi ích gì cho mình hay không đó quan trọng là anh em phải biết một khi mình đã hướng dẫn cho anh em vào nhóm chơi đăng ký trang chơi thì anh em cũng phải đăng ký trang anh em chơi cho mình để nhận tiền hoặc nhận um, quảng cáo của thằng YouTube chứ đó trong khi đó anh em cứ vô anh em xin kèo đem ra ngoài chơi mà anh em chơi ở ngoài anh em thua không à mà anh em vẫn đem ra ngoài chơi mình cho anh em hai mã kèo thẻ anh em đem ra ngoài anh em đánh có được hay không đó mã kèo chính thì cái tỷ lệ kèo cũng không chắc ăn thì mình đâu cho anh em đem ra ngoài đánh mình cho anh em hai cái mã kèo thẻ anh em cứ nên đem hai cái mã kèo đó ra ngoài anh em đánh được thì anh em đánh còn không được thì anh em đăng ký trang anh em chơi khỏi mất đỡ mất thời gian của đôi bên giống như anh em cứ vô anh em hỏi xong hỏi dòng do dòng do anh em đang chơi ngoài qua thầu qua cò chủ yếu anh em vô anh em xin kèo xin kèo thì anh em lên video anh em xem anh em tự lấy đánh nhưng mà kèo trên video thì chưa chính xác cho anh em đâu nhận mình nhận định trước ờ, cả 12 tiếng nhiều khi một ngày luôn thì tỷ lệ kèo chưa có đội hình chính thức nó làm gì có cái kèo chính xác cho anh em đó là chỉ là nhận định sơ qua phân tích cho anh em thôi sơ bộ về trận đấu và thành tích gần nhất của hai đội thôi chứ chưa có cái tỷ lệ kèo chính xác và là chí lại cái đội hình chính xác mà sao có kèo chính xác được anh em đó bởi vậy mình khuyên anh em đăng ký trang nhận cái cách 15 phút là có đội hình cách 15 phút ra sân là sẽ có đội hình chính thức và lúc đó mình mới cập nhật kèo vô nhóm cho anh em cái tỷ lệ chính xác anh em mới có cái kèo, tỷ lệ kèo ăn cao đó bởi vậy anh em mới chơi được một cái cách hiệu quả thì à, mình cũng chỉ nói đến đây thôi và mình cũng phân tích video này rất là dài rồi thì à, anh em nào à, đang xem được video này thấy hay á để lại cho mình một lượt đăng ký và một lượt à, bình luận để anh em có thể nhận được video sau sớm nhất của mình hẹn gặp lại anh em ở những video